Alo, xin chào bạn đến với chương trình review máy mới của à, Duy Nguyễn à, Đây là bộ trang phục mới Có thể thích hợp trong vấn đề đi chơi, tập luyện hoặc là đi đâu đó Nghe Quần sót, giày THOL, áo BBT, ok Rồi à, như các bạn thấy trên màn hình đây là một cái máy à, leo cầu thang Ở đây là cái máy version 2 mà THOL phát triển Nói chung đây là một, cái, một trong những cái máy rất đắt tiền, tỷ giá 80 triệu đô Nha các bạn Rồi à, đây là cái máy, bạn nhìn đi thấy không xịn sò chưa thiết kế ngon chưa nói chung là mình nhìn qua đầu tiên là cái cảm quan về mắt á là thấy giờ cũng được á hôm qua tụi nó ráp là cũng lâu lâu á khung gầm là cũng chắc chắn á máy đầm nha trước á ờ, có một cái máy của ờ, trung quốc bạn bên quận 6 con cái máy giống giống gì trung quốc nhỏ hơn chạy được ba bốn bữa cũng ba bốn tháng chứ Nó ba bốn bữa quá đáng chạy xong bị xét đâu đây à còn này hình như nó không có mấy cái chỗ để xét cái này nó làm bằng hợp kim tốt hơn nè này mũ ờ nó xét đâu mấy cái thanh sắt ở đâu đây nè chán quá không làm nữa còn đây nữa ha ông đây đây nó chơi xịn sòn dây xích má ơi dây xích xe tăng đít vậy đó wow. thì à, cái máy này cái tác dụng đi rất là tốt bạn bạn chạy cardio á cardio các bạn tập không khéo nó bị chấn thương chấn thương nhiều lắm nên máy này là một trong máy đi luyện cơ đùi cơ mông này nọ tập thể lực rất tốt vậy thì ờ, cái máy này á nó là một cái bộ bỏ vô một cái bộ sưu tập hoàn hảo cái máy cardio của THOL cái nguyên tắc của THOL đầu tư dàn cardio là thực dụng và thực tiễn không có màu mè qua lo hẹ với cái máy không tác dụng mẹ gì chứ không có nhập mà nhập là nhập hàng mà gọi là hai em không em em hàng hai em là hàng mà gọi là chất lượng cao nhất của cái của hãng tất cả những sản phẩm thol mà trưng bày ở, ở trong phòng game này nè là là những cái máy mà hai em nhất của hãng rồi chứ không bao giờ những chơi những máy cùi hết đó chạy bộ á, thì nó là những máy mà 900 ờ, cái này á cái này mắc hơn chạy bộ nữa mày thì cái máy này mắc lắm cái máy này là một trong những máy mà gọi là giang hồ nắm dám đầu tư luôn á một phòng game đầu tư chừng ba máy thôi mà anh anh anh anh anh, anh nhập về chục máy mà không có chỗ để để đây máy còn mấy máy kia bỏ phòng khác thì ờ, như duy đã nói một cái quan điểm ngày trước bây giờ là cardio là các bạn đừng bao giờ cardio trên một máy các bạn phải cardio nó xoay vòng đúng không chạy bộ một tuần chừng hai ngày rồi ừ, xong rồi qua đi, đi leo cầu thang đó rồi xong rồi mình qua mình chèo thuyền rô đó còn hoặc là mình chạy bộ 5 phút mình qua mình leo cầu thang 5 phút cái cardio á nó cần phải toàn diện nó cần phải nhiều bài chứ không phải cardio mà lúc nào cũng leo ra đi bộ chạy bộ không mẹ banh cái chân nó phải dẫn đâu nha đó chạy bộ nè nó bị nè chấn thương phần mềm nè này chấn thương là do gì kêu là bạc đạn nè đúng không này chấn thương ốc nè không phải giỡn đâu đó nên cái máy này nó an toàn các bạn tập bằng không bị chấn thương máy đạp xe không chấn thương máy chèo thuyền không chấn thương máy chạy bộ rất hiệu quả nhưng chấn thương đó bởi chúng ta phải phối hợp cái máy chịu chạy bộ á trong khoảng thời gian thôi chứ không phải lúc nào cũng cắm đồ vô chạy bụp bụp bụp bụp nha các bạn là sai thì à, trên cái máy này nha nó có rất là nhiều chương trình nó rất là nhiều chương trình chúng ta có thể chọn một chương trình nào chúng ta thích hoặc là chúng ta nhấn star để chạy bình thường có nút này không trên đây có nút hai nút đây bên đây nút chỉnh level nút start đó đi bình thường đó, mình tăng level lên thì nó nhanh lên đó tăng level lên đó đi ra level 5 đi ngày chừng 10 phút thôi thử rồi có té không à, không sao nó, nó thiết kế sẵn té rớt vô đây té rớt vô đây còn có cái máy á ví dụ nó không cho té luôn mà nó chạy tới đây nè đang đứng đứng cái bứt lại đụng má hết hồn luôn má ơi má mẹ ơi hết hồn gãy chân đó mình phải hiểu cái máy trước nha hiểu máy trước thử có té không thử là đi đạp xuống nó cấn vô chân không không trên màn hình đó thì không có gì hướng dẫn nha các bạn nhìn màn hình bạn hiểu rồi tất cả những cái hệ máy cardio khác đều có những cái chương trình warm up training fast burn interval đó. tăng giảm level trên đây level càng nhỏ nó chuyển động càng chậm nó chỉnh level nhanh đi cho nó mỗi cẳng mắc level là nhiêu má này chạy luôn rồi chứ hết đi luôn rồi má mắc level hai chục này tập nhảy luôn rồi mấy em <laughs> thôi sắp mặt sắp mặt sắp mặt lên má ơi level hai chục mệt quá ôi đó lên lại nè hai chục nữa hả ôi, ôi, cấp cứu à, à, cấp cứu đó tháo ra cấp cứu mệt quá level 2 chỉnh lên level được nha mấy em ok nó sẽ có rất là nhiều chương trình trong đây có chương trình user của mình nữa là để mình set đó nhưng mà thường mấy cái máy ở phòng tập á các bạn set user không được đâu tại vì khi bạn set tập user xong á làm khứa kia lên nó phá liền là user của mình nó sẽ không có lưu đó nên mình mình mình ôm máy này 30 phút thì cũng kẹt trong phòng quá em thôi tụi em chơi chỉnh manual đi mấy em ơi đi bộ chừng 10 phút được rồi nên thôi chắc anh không đi vô sâu chương trình đồ ram nha mấy em đồ ram nó nhiều đồ ram quá mà đồ ram 30 phút thì chết luôn thôi giờ đi qua phần à, mốc tốc độ quan trọng nha mấy em ok nhấn star, nhấn star rồi đi vô mốc tốc độ quan trọng anh nghĩ tốc độ quan trọng là level 6 nó có đúng cho cái máy này hay không 7 8 nó này được nè này đi nhanh nhanh nè level 8 đi này lên bao lên mông luôn má à, đi lên mông đùi này à, tập giúp cho săn gọn nghe không có bự đâu tốc độ 10 chắc được 5 phút phải hành mệt thấy bà rồi trên màn hình là bảng thống kê đi được bao nhiêu bước bao nhiêu thời gian bao nhiêu calo cái này nó chia lầu nữa nãy đi được mười mấy lầu rồi nhưng mà không đi qua level thì chúng ta phải phân tích level để cho các em thấy anh xin top chương trình ok đầu tiên là cái level warm up nít vô rồi không chỉnh được khỉ gì hết à được được khứa được được chỉnh được mấy em nhưng mà cái thằng này lập trình ngu như con chó vậy đó má ê chút tôi bay qua cho màn hình nè mà lập trình ngu quá anh anh anh phải viết thư anh chửi nó mới được thí dụ như bình thường á cái logic đó chúng ta muốn chỉnh á là chúng ta nhấn chọn chương trình rồi xong rồi những thông số nó sẽ chết chết chết chúng ta chỉnh mấy em sẽ rất là dễ hiểu còn khứa này á thì em chọn chương trình nè nó nó kêu nhấn nút star luôn không chỉnh được nhưng mà tao muốn chỉnh á tao thích nút target target kịch target là mục tiêu á bây giờ nó ngựa bà đó nữa mất cùng một khoản á mà nó lập trình ngu với em cái này là anh kiểm điểm nha anh kiểm điểm mà tụi nó phải rút kinh nghiệm sâu sắc nghiêm túc chứ bao nhiêu cái hệ máy spirit khác nó đâu có vậy đâu tự nhiên thằng hứa này ủa mày muốn lập trình viên nào vô vậy rồi vậy là nãy mình hiểu sai vấn đề rồi tức là cái thằng cái thằng target này nè là cái thằng chương trình là chương trình mục tiêu chứ không phải là cái dạng là một một trong những chương trình này nên thằng target này á là em sẽ em sẽ chỉnh đó tức là mục tiêu của em là ừ đạt được cái nhịp tim là bao nhiêu calo bao nhiêu nhiêu nhiêu rồi đó thì chỉnh cho thằng target này chứ thằng target này không phải là cái để để thiết thiết lập cho những chương trình này vậy là thằng này không chỉnh thời gian được hả ta à hiểu rồi đó là cái triết lý thằng này á là tất cả mọi chuyện mình nên chỉnh tay tại vì sao đúng không tại vì á cái chương trình này nó đi nó rất là chậm nó không có nhanh được thì trong trong trong đó mình chỉnh bằng cái này rất là nhanh nè mà hiểu không mình chỉnh bằng hai cái này trên tay cầm rất là nhanh trên tay cầm rất là nhanh á thì mà level á thì thường thường mình chạy á hai chục là bỏ đi hai chục hồi nãy đi sắp mặt rồi mình đi sao nổi cứ cho là từ 15 cho tới 10 đi là nhấn có năm bảy cái thôi à đó thì mình chỉnh interval bằng này cũng được còn không á thì mình chơi mặc định interval của con khứa này nó hơi xa thằng khứa này nó xa lắm nó 30 phút lận mà đâu có mà không lẽ mà đi bộ trên này 30 phút nó nên cái cái cái thằng này nó đâm ra những cái chương trình đó nó sẽ không có hiệu quả bằng cái cái cái cái máy đi bộ mà nó chỉ là giúp cho chúng ta tập luyện mà chương trình custom á chúng ta chỉnh tay đó còn chương trình mà chương trình có sẵn á ở trên cái cái cái này á là nó nó nó, nó lập sẵn là 30 phút tụi em chỉ được chỉnh cái cái cái cái cường độ thôi nhưng mà thời gian thì nó vẫn là mặc định là 30 phút nó không thay đổi được về mặt thời gian đó rồi nó tóm lại cái máy này á anh chạy chừng 10 phút là anh té khói mẹ rồi không chạy ba chục đó đâu chán lắm ba ơi 10 phút là mệt rồi đó nói dụ chương trình warm up thì 30 phút mẹ warm up trên máy là 30 phút hết bà đi quật cao đúng không hết bà đi quật cao nên đâu có ý nghĩa gì đâu level 2 trong quá trình level thì mình chỉnh được lên 3 trên 4 đó thấy không trong khi mình chỉnh một cái đầu ram á thì cái cái cái cái level mình thay đổi bằng dấu cộng dấu trừ rồi được em chương trình chỉnh được nha anh gì biết chỉnh rồi hồi nãy tại anh gì hơi nóng anh gì xin lỗi với em à được được đủ khứa được được chỉnh được với em nhưng mà thằng này lập trình ngu như con chó vậy đó tao nó nóng lắm mua cái máy mẹ 80 triệu về mà nó ngu ngu là tất trào máu em giỡn đâu nha nó tóm lại bây giờ á tụi em chơi cái này á là chơi manual đúng không còn tụi em mà quan tâm tới chương trình á tụi em nào mà quan tâm tới chương trình như thói quen á thì ok anh chỉ cho chương trình chơi chương trình á thì nó có 6 chương trình sau đây thì em chọn chương trình nào cũng được hết á em chọn chương trình nào cũng được đó em chỉnh thời gian trên này rồi cái level thì em chỉnh bằng nút cộng trừ này ví dụ giờ anh chọn à, training đi rồi ok đầu tiên nó sẽ mặc định là 30 phút không được xong rồi nhấn ok để set từng cái chương trình trên này set từng cái thông số trên này nha ok rồi chạy thì cái cái cái cái chương trình mặc định của nó nè đồ thị mặc định nó nè nó là như vậy nó là như vậy nhưng mà chỉnh nó nó sẽ nhớ nha mấy em wow. thành ra nó sẽ nhớ đó nó em lên một cái nó nhảy lên luôn đó tức là cái chương trình này á, tùy tham vào từng chương trình cái thằng interval á, thì em chỉnh nó sẽ nhớ còn thằng này em đang chọn là training thì nè em nhấn một xuống một cái nè tại sao tôi nhấn lên tôi nhấn lên là tại vì cái này nó yếu quá tôi tập không đã tôi nhấn lên nhấn lên phát một này nó nhảy lên luôn nó nhảy lên một cục luôn là nó lên hết luôn hiểu chưa còn bây giờ mệt quá rồi tại cái chừng đuối rồi mẹ lỡ lỡ chơi ngu rồi xuống xuống <laughs> nè nè đúng không đó nó nó nó này nó khác nó khác mấy chạy bộ nha xuống xuống xuống xuống nó mệt quá rồi xuống thành vậy luôn <laughs> lên lên lên lên lên đó rồi lên lên hết xuống xuống hết cái thằng này level 10 chắc này là 13 14 gì nè đó xong nhấn stop rồi quăng interval, ok ok 5 phút rồi đồ thị interval nó sẽ làm vậy nè em nhấn lên nè là nó lên cái dòng thấp nhất thôi nó lên dòng thấp nhất thôi nha nào lên dòng thấp nhất rồi là nó lên một dòng thấp nhất lúc đầu là những dòng thấp nhất lúc sau nó sẽ lên hết đó rồi xong rồi lên dòng cao nhất chỉnh lên rồi là lên dòng cao nhất hết rồi cứ chạy vô hoài luôn đó là chương trình của mình chỉnh mà rồi chạy hoài luôn chạy hết chương trình 5 phút nhưng mà cái này á interval em đừng có chơi sốc quá sốc quá nó bị khẩn tức là đang chạy là nhanh quá xong rồi chạy chậm là nó khẩn cái kịch liền nó bị nó bị lỏng đầu gối hiểu không đó rồi xong giờ mệt quá lỡ chơi ngu rồi xuống cái nó xuống hết <laughs> không <laughs> đó nên cái này nó quan trọng lắm nó là mình hiểu từng chương trình xong là là bay video luôn nha còn cái phần thông số đây là mấy đệ tử anh nó dịch nha